các bạn nha hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản hát bầu cua biển cát nha của tác giả là Kiếp Anh nha bản hát này là bản hát mới được chủ game cập đặt nha các bạn đấy cái bản hát này thì nó gồm à, hai phần này rất đẹp này các bạn thấy này đấy là phần à, này gọi là phần đấu này phần này gọi là phần chơi này đấy bản hát rất đẹp nha đấy hôm nay mình sẽ à, test cái bản hát này các bạn xem cái bản hát này thì bên mình làm hai phần luôn nhá cách tiếp đây mình làm phần này và phần này luôn nha các bạn mua là đều hai phần hết các bạn muốn chơi bên nào thì bạn chơi nhá mình sẽ à, test bên này đi rồi cách tiếp đi nha đây. đấy rồi rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhá cái độ chính xác của bán hack như thế nào cho các bạn ví dụ như bán này là nai tôm cua này nai tôm cua chén này mình đánh con gà nha các bạn Đấy, hai gà một bầu hai gà một bầu nha chén này mình đánh con nai này đấy nai tôm cua rồi đánh con gà nha, đấy gà cua nai rồi đánh con ké nhé các bạn tất cả vào ké này đây bạn thấy không hai ké một tôm rồi chén này thì à, tắt ké và cua nè theo trong mắt cua nha rồi bây giờ mình à, sẽ chuyển sang cái chế độ cầm cá nhé các bạn các bạn hát thì các bạn mua một lần thì các bạn xài vĩnh viễn nhé xài vĩnh viễn luôn đấy gồm hai chức năng quy lực và cầm cái chơi có mạng cũng được mà tắt mạng cũng được nha rồi mình xin phép mình bật cái công tắt cá là mình xin phép mình che cái màn hình lại nha cho mấy công sau này là các bạn à, khác nhìn vào là xin lộ cái cách chơi này những bạn mà có mua băng hát thì sẽ khó chơi nha rồi mình sẽ chia lại mình bật công công công tắt cá nhé rồi vừa rồi mình đã bật cái công tắc cái rồi đấy bây giờ là mình sẽ né cho các bạn xem nhé đây ví dụ như bây giờ người ta à, quấn cua đây đúng không mình né cua không ra cua này đấy mình né năm phát không có cua cho bạn xem luôn thấy chưa rồi đấy bạn thấy không mình né à, còn cá à, đây đây mình né không có cá các bạn xem này đấy đấy bạn thấy không chính xác đấy sẽ có ba điểm né nhá và mỗi điểm mình là né hai con đấy bây giờ mình sẽ né nem ván à, cái con tôm để bạn xem này đấy thấy chưa đấy không có tôm hay chưa đấy chính xác không đấy đấy những bạn nào mà cần cái bản hát này ấy, thì liên hệ mình nhé qua số điện thoại mình đã trên màn hình đấy là 0986 998 235 rồi thân ái chào các bạn nhé